bao giờ quý vị thắc mắc rằng khổ nạn đến từ đâu? Phải chăng khổ nạn là ngẫu nhiên? Vâng, khoa học hiện đại đã phát hiện ra quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng rằng năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác tương tự những việc làm sai lệch với tiêu chuẩn đạo đức sẽ tạo ra các năng lượng xấu phật giáo thường gọi là ác nghiệp và chúng sẽ tạo ra cho con người khổ nạn. Khi các đại giác giả độ nhân giúp đỡ con người thì phải dùng thân mình chịu đựng khổ nạn. Đây chính là sự từ bi vĩ đại của thần Phật. Các ngài căn cứ vào tính tâm và căn cơ đạo đức của mỗi người mà đứng ra chịu đựng khổ nạn thay cho họ. Đồng thời, gia trì chính niệm và năng lượng, điểm hóa cho con người để họ biết cách vượt qua khổ nạn. Kính thưa quý vị, như vậy làm thế nào để có thể nhận được sự trợ giúp của thần Phật? Đầu tiên chính là cần hiểu rằng thần Phật thực sự có tồn tại, chỉ là họ ở một không gian khác với trạng thái vật chất khác. Điều quan trọng thứ hai là mọi người cần xem xét lại bản thân có gì sai lệch so với những tiêu chuẩn đạo đức của thần Phật dạy hay không – trường phái đạo gia xưa nay vẫn nhấn mạnh về chân, tức là chân thật, chân thành, không giả dối. Trường phái Phật gia nhấn mạnh về thiện, tức là thiện tâm, từ bi. Tất cả cũng đều đề cập tới nhẫn, nhẫn nại, nhường nhịn, bao dung. Do đó tiêu chuẩn chung về đạo đức không nằm ngoài ba điều, đó là chân, thiện, nhẫn. Nếu một người có thể chịu theo các tiêu chuẩn ấy để tu chỉnh bản thân kêu thần Phật cho cơ hội sửa chữa sai lầm. Đó mới chính là linh đan diệu dược giúp bạn vượt qua khổ nạn.